Trước hết thì à, Thầy Thái Minh xin à, gửi lời à, chào mừng phái đoàn và chúc sức khỏe tất cả các anh chị em, ừ, thầy thuốc, bác sĩ của Bệnh viện Mắt Trung ương Hoa Chấn Thương. Chúc anh chị em sức khỏe cùng gia đình sức khỏe, an vui và mọi việc đều được may mắn cắt tường. <laughs> A Di Đà Phật. <laughs> Hôm nay thì thầy Thái Minh cũng được biết là ban chi khách cũng báo là có phái đoàn của bệnh viện chúng ta về thăm chùa Tôi cũng muốn mời thầy à, chia sẻ một chút những các cái giáo lý của đạo Phật thì thầy cũng rất là hoan hỉ mặc dù thầy thì cũng đang trong cái à, thời kỳ nhập nhập thất ở trong rừng à, tối hôm à, kia mới ra để làm cái lễ dỗ tổ ngày hôm qua ừ, thế thì đây cũng là cái nhân duyên và thầy nghĩ là giữa chùa Ba Vàng của thầy với lại bệnh viện mắt Trung ương cũng có duyên mấy năm nay rồi. À, vì năm nào thầy cũng tổ chức cho Phật tử nhân dân à, đến bệnh viện mắt để phẫu thuật thủy tinh thể đó. Ừ. Vì chùa thì có rất nhiều các cái Phật tử người ta hảo tâm trong nước và nước ngoài. Họ phát tâm, họ ủng hộ kinh phí, ừ, tài trợ kinh phí thế chùa thầy thì phật tử thì đông có thể nói chùa vàng là một trong những ngôi chùa đông phật tử nhất cả nước nhân dân họ quý mến chùa cũng rất là nhiều thế cho nên là thầy có thông báo cho tất cả phật tử rồi à, thân quyến nhân dân những ai mà bệnh về mắt phải thay thủy tinh thể thì đăng ký với chùa chùa sẽ đưa lên bệnh viện chúng ta và để được bệnh viện khám chữa và thay thủy tinh thể mấy năm nay rồi cái số lượng ca cũng được mấy trăm rồi đấy à, thì cho nên là giữa các th- bác sĩ các thầy thuốc của bệnh viện mắt với lại chùa ba vàng rất là gắn bó ừ, rất là gắn bó đặc biệt là ờ, giám đốc bệnh viện đấy à, bác sĩ mới đúng không ừ, thầy thì chưa gặp bác sĩ đã nhưng mà thấy mọi người cũng rất là ca ngợi anh uh, giám đốc mới rất là có tâm rất là quan tâm đến bệnh nhân thì hôm nay chùa vàng rất là vui được đón à, phái đoàn các à, bác sĩ thầy thuốc của khoa chấn thương về thăm chùa và đặc biệt là anh chị em lại mời thầy có một cái cái thời pháp chia sẻ những cái giáo lý trong đạo Phật. Thì trước hết thì à, thầy xin cảm ơn cái cái tấm lòng của các thầy thuốc bác sĩ của bệnh viện mắt cũng rất là quý chùa mà về đây. Như Thì hôm nay thì thầy thì nếu nói về Phật pháp á, thì nó mênh mông lắm ờ, người ta gọi là tam tạng kinh điển của Phật thì nhiều lắm Phật pháp pháp lưu truyền tám vạn tư <laughs> nhiều lắm kho tàng kinh điển của Phật giáo là nhiều nhất trong các loại học thuyết triết thuyết bây giờ không có không có một cái cái cái truyền thống triết lý nào mà nhiều như kinh điển của Phật giáo mình có học có đọc cả đời suốt ngày ngày nào cũng đọc cũng không thể hết được thưa với tất cả anh chị em khủng khiếp lắm người ta gọi là biển phận pháp thế cho nên ấy, ngay bản thân các thầy khi tu cũng thế lúc đầu là cũng có ao ước muốn làm sao mình phải thâu tóm được hết tất cả cái kho tàng giáo lý của phật nhưng biết rằng không thể đủ sức được không thể nào có sức đâu đọc suốt ngày suốt đêm không ăn không ngủ không đọc hết được đấy, không thể đọc hết nổi đấy, thế cho nên về sau thì cũng phải chắt lọc những cái gì đấy là cái căn bản nhất căn bản nhất để mình nắm được để mình ứng dụng thì thưa với anh chị em là phật pháp là cái môn học để ứng dụng chứ không phải học là để lý luận học để thực hành Đấy, chứ không phải học để lý luận để diễn thuyết không đấy là cái điều đặc biệt đạo phật là cái đạo để chúng ta thực nghiệm và trải nghiệm luôn và để sống luôn Đó. cái triết lý của nó thì thì rất là sâu xa có thể gọi là một cái triết lý rất siêu việt Đấy, rất là sâu xa rất siêu việt nhưng mà nó lại để cho chúng ta để để sống để ứng dụng nó và ứng dụng nó để đạt được cái gì để chúng ta đạt được cái gì nhà Phật gọi là là hết khổ đau đạt được an vui và hạnh phúc thế thì ngay cái từ hạnh phúc này á là chúng ta cũng có những cái phải phải phân tích với nhau nếu mà bảo đạo Phật là cũng đi tìm hạnh phúc thì nghe chừng có vẻ cũng giống giống mọi người ở trần gian chúng ta nhỉ? ở trần gian mình cũng đi tìm hạnh phúc mà hạnh phúc lứa đôi <laughs> xây dựng gia đình thế sao các thầy đi tìm hạnh phúc kiểu gì mà mà lại không xây dựng gia đình <laughs> Đó, đi tu là phải độc thân tu hành thế mà cũng lại nói là đạo phật đi tìm hạnh phúc thì nghe nó buồn cười quá nghe không? nhưng mà sự thật thì thưa với anh chị em là đạo phật đúng là con đường đi tìm hạnh phúc ừ, cũng giống như là cái tiêu ngữ của đất nước việt nam mình ấy à, độc lập tự do hạnh phúc <laughs> hạnh phúc là cái cuối cùng và hạnh phúc thầy nghĩ là cái tiêu chí chung của tất cả nhân loại đất nước nào dân tộc nào thì cuối cùng cũng là phải đi tìm cái chữ hạnh phúc này hạnh phúc này ai cũng thế thôi làm vua làm tướng ờ, cho đến anh nông dân vào ngả mình trên liếp quả ngủ ngon lành cũng đang là tìm hạnh phúc đấy <laughs> nó không có gì khác đâu đấy. như vậy thì cái hạnh phúc là cái mà tất cả chúng ta đều mong cầu và tất cả những người học đạo Phật, tu đạo Phật như các thầy cũng là mong cầu hạnh phúc thôi. Đấy. Đấy. Giống như bác Hồ chúng ta đi tìm đường cứu nước cũng để mong cầu hạnh phúc cho dân tộc, cho đất nước. Đấy. Cái đó là cái một cái rất là thật. Cho nên mưu cầu hạnh phúc là cái nhu cầu chính đáng của con người. Có thể các cái loài vật thì Thầy chưa nói loài vật thì nó có thể không có khái niệm hạnh phúc. Nhưng có lẽ rằng nó cũng có những cảm xúc hạnh phúc khi nó đói nó được ăn nó nó bắt được con mồi đó. hay là nó vớ được đồng cỏ tươi nó, nó ăn nó chắc là nó không có cái từ hạnh phúc thôi nhưng nó cũng khoan khoái có phải không anh chị em nó khoan khoái thì có lẽ cái khoan khoái đây nó cũng cũng là một cái thứ hạnh phúc của nó chứ con vật mà nó đói mình thấy nó rất khó chịu phải không nó gầm gừ nó đói thì thì chúng ta mới thấy là như vậy là cho đến kể cả loài vật nó cũng mong cầu cái một cái cảm xúc được gọi là được được an lạc ờ, được thỏa mãn cái đó mình gọi là cái từ hạnh phúc đấy thế thì đạo phật cũng là đi tìm cái hạnh phúc nhưng mà ở đây thưa với anh chị em là cái hạnh phúc mà đạo phật mà các thầy đang đi tìm nó có khác với cái tiêu chí hạnh phúc của chúng ta của người sống ở trần gian Người giống trần gian như anh chị em chúng ta đi tìm hạnh phúc thì chúng ta tìm công danh, sự nghiệp, tiền tài, vào rồi tìm người bạn đời, xây dựng một cái tổ ấm thành công trong đời như thế mình gọi là hạnh phúc rồi thân thể khỏe mạnh là một cái hạnh phúc có ạ ở đời chúng ta chỉ thế thôi mà trong đạo phật các thầy thì gọi là người thế gian người trần gian mà có năm cái thứ này đầy đủ thì là hạnh phúc lắm đấy. thứ nhất là sức khỏe và tuổi thọ có sức khỏe và được sống lâu đấy là một cái hạnh phúc thứ hai là có tài sản mà có tiền bạc tiêu không phải suy nghĩ Nghe không? mà cái này bây giờ là cái mà mà mà nặng nhất mà chúng ta quan tâm nhất đấy <laughs> có thể nói là đi ra đường ấy mà dừng bất kỳ một một người nào đang đi trên đường mà anh đi đâu chị đâu nó đều nói tôi đi kiếm tiền hết <laughs> tôi đi kiếm tiền tôi đi gì gì đó hầu hết là như vậy lăn lộn ngược xuôi là cái thứ này đấy là tiền bạc là tài sản ừ. có cái này chúng ta cảm thấy là nó hạnh phúc lắm ừ, và có lẽ là cái này bây giờ người ta đặt lên gần như hàng đầu đấy ừ. tiền là tiên là phật là sức bật lò xo là cái gì cái gì đó đủ thứ đúng không đặt nó lên trên vì vì đúng rồi cái đồng tiền nó là một cái vật ngang giá chung mà nó có thể trao đổi nó có thể nó có thể đem lại chúng ta được rất nhiều thứ ừ. Đó, rất nhiều thứ nhiều khi người ta dùng cả tiền để người ta mua cả tình ấy có đúng không anh chị em <laughs> có tiền là tự nhiên có cũng có cả tình luôn ừ. Đấy, người ta bảo có những cái không mua được bằng tiền nhưng người ta bảo không mua được bằng tiền thì mua bằng thật nhiều tiền người ta có cái từ như thế thì là mua được ừ, có phải không ạ <laughs> cho nên cái tiền ấy, cái tiền bây giờ là chúng ta đang quan niệm nó là một thứ hạnh phúc dữ lắm đấy là một cái gì cực kỳ quan trọng các nền kinh tế đều thúc đẩy phát triển kinh tế kinh tế là tiền là tài chính là tiền không có gì khác ấy. và hiện nay nhân loại chúng ta đều quan niệm tiền thật nhiều đấy đấy là một cái tiêu chí hạnh phúc đấy. chúng ta đang quan niệm như vậy và đấy là cái thứ hai mà chúng ta ta xếp nó vào trong những cái tiêu chí hạnh phúc cái thứ ba là được một cái gia đình êm ấm một cái gia đình êm ấm Đấy, vợ đẹp, con ngoan, gia đình êm ấm. Đấy mình cũng gọi là hạnh phúc. Cái nữa đó là cái gì? Đó là cái sự nghiệp, cái, cái công danh của chúng ta. Công danh sự nghiệp thành công, à, mình cũng xếp vào. Đấy là một hạnh phúc. Một người có thể có khi là tài sản họ không có nhiều lắm nhưng mà họ có một cái công danh được một cái giải thưởng gì đó được một cái vinh danh gì đó họ cũng thấy hạnh phúc lắm rất hạnh phúc có khi một bác nông dân nghèo thế nhưng mà được tuyên dương và đem lên tỉnh tuyên dương cái gì đấy mới phần thưởng có khi là chỉ vài trăm nghìn thôi nhưng bác cũng rất hạnh phúc lắm đấy tức là cái danh vọng nó cũng đem đến cái hạnh phúc cho người ta đấy. Đấy. thế rồi một cái nữa đó là cái trí tuệ đấy. một cái trí tuệ minh mẫn sáng suốt người ta cũng cảm thấy hài lòng hạnh phúc trí tuệ đó chứ còn mình nhớ trước ờ, quên sau này khác thì mình cũng thấy khổ tâm lắm Đấy, thế thì người trần gian chúng ta người ta gọi là có năm cái thứ này năm cái thứ này người ta gọi là ngũ phúc thì là hạnh phúc lắm rồi các bạn đấy sức khỏe tuổi thọ à, tiền bạc mấy cái này mình đã thấy là cơ bản đấy này phải không ừ, và như thế là mình cho là hạnh phúc rồi gia đình êm ấm rồi công danh sự nghiệp một trí tuệ sáng suốt thế thì đúng thật sự là là hạnh phúc cho nên người ta mới chúc nhau là ngũ phúc mà ngũ phúc lâm môn ừ, tết nào cũng đến nhà nhau chúc nhau bác năm nay là ngũ phúc đầy nhà Đấy. thế thì đối với anh em đối với người trần gian chúng ta thì quan niệm cái phúc là như vậy thế là hạnh phúc lắm rồi ừ, thế vậy thì các thầy đi tu theo đạo phật ấy, thì có tìm hạnh phúc như vậy không Đấy. Anh chị em so sánh cuộc sống của các thầy, những người đệ tử Phật đi tu theo Phật. Đấy. Thế thì anh chị em thấy nó có khác. Quả thật các thầy lại không đi tìm hạnh phúc như thế. Các thầy không đi tìm ở cái tiền tài, không đi tìm ở cái danh vọng, không đi tìm ở cái vợ đẹp, con con yêu, không đi tìm ở cái những cái đó những cái mà những cái rất căn bản mà người trần gian tìm Đấy. vì các thầy hiểu được mà giác ngộ được từ cái giáo lý từ cái lời dạy của đức phật mà đức phật đây là đức phật thích ca đức phật thích ca thì nguyên là một vị hoàng thái tử con vua đấy mà chuẩn bị lên ngôi thế nhưng mà rồi khi mà ngài ngài giác ngộ được những cái sự thật của cuộc đời ngài quyết tâm từ bỏ ngai vàng từ bỏ cả vợ đẹp con yêu để đi tìm sự thật đi tìm cái chân lý cuộc đời cái hạnh phúc thật của cuộc đời là gì thế thì như vậy đối với ngài thì ngài thấy là cuộc đời ấy, cái người ở trần gian chúng ta quan niệm là hạnh phúc năm cái tiêu chí như vừa nãy thầy nói nó nó chưa phải là hạnh phúc thật ngài thấy cái đấy chưa phải là hạnh phúc thật mặc dù chúng ta mà được như thế chỉ được hai ba trong cái đấy là đã thấy sướng lắm rồi đúng không ạ nhưng mà ngài thấy vẫn chưa phải hạnh phúc thật ừ. và ngài thấy đâu đó cái khổ nó vẫn len lỏi và nó vẫn phủ đầy tất cả những cái đấy cái khổ nó vẫn phủ đầy dẫu rằng mình có đủ năm cái này chăng nữa thì ngài vẫn thấy cái khổ nó trùm lên cho nên là cái mà hạnh phúc của người trần gian chúng ta gọi là hạnh phúc như thế thôi nhưng sự thực nó chưa phải là hạnh phúc chân thật Đấy, có thể gọi là cái hạnh phúc tương đối hạnh phúc tạm thôi mà người ta còn gọi nữa là tạm bỡ luôn đó, hạnh phúc tạm bỡ anh <laughs> chị em Đấy, các thầy nói thẳng nó gọi là hạnh phúc tạm bỡ tức là nó, nó, nó nhất thời thôi Đấy. chứ không phải là cái hạnh phúc trường cửu vĩnh viễn không có cái giác ngộ gì điều đấy ngài thấy luôn ngài thấy là à, tất cả những cái đó tuy rằng người trần gian thấy nó là hạnh phúc nhưng mà những cái đó đều bị bị phủ trùm lên bởi cái gì bởi một cái cái luật cái quy luật đó là già bệnh chết mà nhà phật thì gọi là vô thường vô thường tức là không có không có thường hằng luôn luôn biến dịch đi đến hoại diệt vạn vật đều sinh rồi diệt sinh rồi diệt sinh rồi diệt đó đấy ngài thấy rất rõ rồi chúng ta khỏe sống lâu rồi cũng phải chết rồi cũng phải già và chết chúng ta có tài sản rồi chúng ta cũng có ngày phải chia tay với tài sản chúng ta có gia đình vợ đẹp con yêu rồi cái gia đình đấy cũng có đến ngày cũng phải phải ly tán hoặc chồng chết trước vợ chết trước hoặc con cái nó đi đó đến tức là gia đình nào rồi cũng phải cuối cùng cũng phải phải ly tán phải chia ly mỗi người một nơi ừ, đó. rồi thì công danh sự nghiệp chúng ta cũng theo cũng theo luật vô thường rồi cũng thôi hết hết nhiệm kỳ hết hạn rồi cũng hết thôi đó, đó. thì tất cả những cái đó ngài thấy nó phủ trùm lên tất cả chúng ta đều chịu những cái nỗi khổ đấy cái khổ gọi là của sinh già bệnh chết mà rồi kết thúc cuộc đời chúng ta với dấu chấm hết là cái chết chúng ta không hề biết mình đi đâu mình chết rồi mình có còn hay hết hay không chẳng nhẽ chúng ta chỉ hiện sinh có đúng một lần như thế này thôi là vĩnh viễn anh chị em nghe thấy cái từ vĩnh viễn không bao giờ tôi còn có mặt ở cái trần gian này nữa chúng ta nghĩ đến cái đoạn đấy chúng ta cũng thấy nó, nó ghê chứ phải không khi mình đang sống thì mình chẳng để tâm đâu nhưng mà nghĩ có một ngày mình sẽ không bao giờ xuất hiện và vĩnh viễn cái từ vĩnh viễn không bao giờ còn một dấu ấn gì trên cái trần gian này nữa chúng ta thấy nó cũng ghê lắm phải không? ví dụ có một ngày nào đó mình còn tái lại chẳng hạn thì cũng còn đỡ chứ còn đây là một con số vĩnh viễn tức là vô hạn mình mình mình học toán học lý mía cái cái cái cái cái vô hạn <laughs> không có một cái gì để trở lại nghĩ cũng ghê mình biến mất hẳn không còn cái gì thế thì vậy thì chúng ta hỏi lại cuộc đời chúng ta nó là cái gì chúng ta dẫu được năm cái phúc kia rồi cuối cùng để làm con số không to đùng con số không ấy kéo dài đến vô hạn để, để làm gì cả thế mà để được phấn đấu được năm cái phúc kia cũng không phải dễ đó. có được sức khỏe cũng phải rèn luyện cũng phải thể thao thể hình ghim ghiếc gì đó vất vả mới có một tí cơ bắp ví dụ thế có được tài sản một cái tài sản lớn người ta gọi là mấy con số một hai ba thế đấy phải không? một vợ hai con và ba lầu bốn bánh <laughs> bốn xe bánh xe được cái đấy là rất là khó đúng không có khi cả đời một người lao động nhưng một người nông dân thì cả đời cũng chưa chắc đã có nổi đến một căn nhà tử tế đó. thế còn công chức như anh chị em thì cũng phải phấn đấu rất vất vả làm thêm giờ thêm giấc cái tài sản như thế nhưng rồi tất cả rồi cuối cùng để chúng ta để lại một con số không to và kéo dài vĩnh viễn tất cả là con số không ấy thì mình thấy nó vô nghĩa thật phấn đấu để được có một cái danh vị nào đấy <laughs> rất vất vả và vâng, học hành đủ thứ rồi công tác vất vả lắm mới có được một cái địa vị rồi cuối cùng cũng lại trở thành con số không đấy thưa với anh chị em thì chính là đức phật thích ca khi mà mà ngài còn là thái tử ngài đã suy nghĩ những cái điều này mà ngài thấy đúng thật như vậy thì cái hạnh phúc của người trần gian á, nó nó nó thật sự chưa phải là hạnh phúc nó kết thúc vẫn là những cái gì đấy rất khổ đau những cái người mà càng thành đạt trong đời này thì đến lúc chấm hết cuộc đời mình thật sự là khổ đau khi chúng ta nhiều tài sản lúc nhắm mắt ra đi chúng ta rất là khổ tiếc của vợ đẹp quá đến lúc nhắm mắt ra đi tiếc vợ và vâng con mình nó còn thơ dại hay nó còn ngây ngô nó đến lúc ra đi cũng rất là khổ nhiều cái khổ nó kéo theo anh chị em. cho nên như vậy là mà rồi tất nhiên đấy đến đấy là mình nghĩ thế còn cái chỗ chấm hết là con số không thì không biết lúc ấy mình còn biết khổ hay không nhưng mà nghĩ rằng đến lúc tôi thở hơi thở cuối cùng là tôi vẫn khổ còn thở xong mà thở hắt ra không hít lại được nữa là không biết lúc ấy tôi còn biết gì hay không một cái một cái mờ mịt tối tăm không biết cái gì hết nhưng mà bây giờ mà nghĩ đến nó là mình đã thấy khổ rồi à, nghĩ đến cái ngày mình phải chia tay tất cả phải lìa bỏ tất cả bao nhiêu cái mình phấn đấu này là mình đã thấy khổ rồi đấy thế thì chính cái này mà từ cái này mà thái tử tất đạt đa tức là là, là, là, là, là đức phật thích ca đấy quyết định từ bỏ cung vàng điện ngọc đi tìm vậy sự thật cái sự hiện sinh của chúng ta ở đời này là cái gì nó có ý nghĩa đích thực là cái gì đó. và từ đó mà ngài đây gọi là con đường tìm chân lý đấy thầy nói con đường tìm và từ đó ngài ngài tìm ra đạo phật phát minh ra đạo phật phát minh ra đạo mà cái đạo này được gọi là phật cái chữ phật tức là giác ngộ chữ phật đấy buddha đấy là giác ngộ mà giác ngộ nghĩa là hiểu biết là trí tuệ đấy, hiểu biết là hiểu biết khắp và hiểu biết tất Đấy, thì nói với anh chị em như vậy, các thầy mà theo Đức Phật đi tu thì các thầy cũng như vậy. Là cũng nghiền ngẫm thấy cái hạnh phúc của trần gian nó rất là tạm bợ, nó không có cái gì là bền chắc thật. Các thầy muốn đi tìm cái gì đấy nó là chân thật, nó là vĩnh cửu, là chân thật và vĩnh cửu. Và liệu rằng cái vĩnh cửu đấy có không? Anh chị em thấy hồi, hồi, hồi, hồi, hồi nhỏ học vật lý đều biết là rất nhiều các nhà khoa học mong muốn chế tạo động cơ vĩnh cửu đúng không ạ nhưng mà họ chế đạo mãi rồi cuối cùng thì cũng làm gì có động cơ vĩnh cửu đâu không có mà họ nói là chả có cái gì vĩnh cửu cả vậy thì bây giờ các thầy đi tu lại mà muốn tìm ra cái gì đấy nó vĩnh cửu nó trường tồn liệu có thật không thì thưa với anh chị em đức phật khẳng định có tức là chân lý tuyệt đối là có ừ. chúng ta thì nhiều khi nói chơi chữ với nhau nói là chân lý tuyệt đối đó rằng đó là mọi cái đều tương đối và <laughs> mọi cái đều tương đối đó là chân lý tuyệt đối <laughs> như vậy nhưng mình mình phủ nhận là không có chân lý tuyệt đối <laughs> mình nói là chân lý tuyệt đối đó là mọi cái đều là tương đối đấy gọi là chân lý tuyệt đối thế nhưng sự thật đi thì đức phật nói là chân lý tuyệt đối là thật sự có bản thân ngài đã được chứng nghiệm thể nhập cái tuyệt đối ấy rồi cái bản thể tuyệt đối ấy cái bản thể tuyệt đối của cả cái vũ trụ này ngài đã thể nhập ừ. và ngài chỉ dạy cho chúng ta cái phương pháp cách thức thực tập cách thức sống để mình sẽ đạt được sẽ thể nhập được cái chân lý tuyệt đối ấy và cái chân lý tuyệt đối ấy thì nó thật sự nó rất là khác với tất cả những cái chúng ta quan niệm tưởng tượng từ xưa đến nay kể cả các cái tiêu chí về hạnh phúc cũng thế khi mà thể nhập chân tuyệt đối thì nó khác hết ừ, đấy. Cho nên Đạo Phật gọi là đạt được cái hạnh phúc siêu thế. Cái hạnh phúc siêu thế nó khác với cái hạnh phúc như chúng ta quan niệm. Cái hạnh phúc của chúng ta là hạnh phúc tạm bợ, tương đối, biến đổi, có rồi mất. Anh chị em công nhận với Thầy không? Hạnh phúc chúng ta là có rồi mất, đúng không? Đấy, hạnh phúc của mình ấy là hạnh phúc tương đối, thưa anh chị em. Ở đây Thầy lấy nó rất là rõ ví dụ à, khi mà chúng ta mới yêu nhau à, thì rất hạnh phúc và cái hạnh phúc cái tăng trưởng lên là mong muốn phải làm sao đó hai người phải đến được với nhau có đúng không ạ đấy và và cái tình yêu ấy được tiếp nối đến đó là một cái lễ cưới chẳng hạn thế nhưng sau khi cưới xong rồi thì chúng ta thấy hạnh phúc nó còn được như thế nữa không Đấy, nó không được như thế nữa. Bắt đầu nó thay đổi. Đấy. Bắt đầu nó thay đổi. Nó không được nguyên vẹn như cái lúc yêu nhau nữa. Đấy, chúng ta thấy cái tình cái tình của mình nó như vậy đấy. Ừ. Ừ. ừ. Cái tình nó như vậy. Thế người ta bảo gì nhỉ? Lúc mà yêu nhau á thì cô ấy nói tôi nghe cưới nhau rồi thì <laughs> sao <laughs> tôi nói cô ấy nghe cứ nhầm thời gian nữa rồi thì cả hai đứa cùng nói cho cả xóm nghe <laughs> là như vậy đó tình yêu nó cũng lại chạy đâu mất rồi cho nên có có một số các nhà nhà nhà nhà nhà nhà văn sĩ họ nên họ nói chuyện thầy họ nói là thực sự ấy mà mấy ông chồng là mấy ông tệ nhiều khi là nói thật ấy, không phải đâu các ông nhiều khi là các ông là cái người mà muốn cho bà vợ chết nhất ấy vậy đó. <laughs> lấy vợ mấy năm rồi là muốn bà vợ chết nhất không? tình yêu nó đâu còn nó lại đổi rồi đấy cái tình người mà chúng ta thấy không đấy nó là rất là sự thật chúng ta đói chúng ta lúc đói thì mong muốn được ăn nhưng khi ăn rồi thì cái cảm giác hạnh phúc nó cũng bắt hết no một cái nó bắt đầu sau đó nó hết mà ăn thêm tí nữa là bắt đầu thành khổ no rồi bắt phải ăn nữa là khổ ừ. Đấy, trẻ con mà nó ăn no rồi bắt nó ăn nữa mình cứ nghĩ nó thiếu chất bắt con ăn nữa là nó khóc không chịu được thế như vậy là lúc đầu thì nó háo hức nó ăn đấy là nó cảm thấy hạnh phúc nhưng rồi hạnh phúc ấy cho thêm nữa là là khổ mùa đông rét thế này mình kiếm được một cái chăn mà đắp là thấy hạnh phúc lắm à, nhưng mà bắt chồng lên cho mình ba cái chăn là mình bắt đầu lại thấy thành khổ đúng không chúng ta như vậy cái mà mình cảm nhận hạnh phúc đấy nó thật sự là tương đối nó không có không có thật chứ nào có bao giờ anh chị em ngồi ngẫm nghĩ một chút à, vậy hạnh phúc thật của nó là cái gì hạnh phúc thật của nó có giống như là cái như cái vòng này để mình nắm được nó này không nó có định hình như này để mình giữ chặt nó à, nhưng mà hóa ra không giữ được nó hình như nó cứ mình cứ nắm nó nó lại trôi tuột đi mất giống như mình nắm nắm cát ở trong tay nắm một lúc nó <laughs> rời, rỗng tay lúc nào cũng biết đấy cho nên đúng quả thật cuộc đời của chúng ta người trần gian chúng ta là cứ đuổi bắt đuổi bắt đuổi bắt hạnh phúc nhưng bắt được rồi nó lại trượt mất bắt được rồi lại trượt mất nó là như vậy cả cuộc đời chúng ta đuổi bắt cái hạnh phúc à, à, cho nên nhà phật gọi đấy là đuổi hình bắt bóng mình đi đuổi cái hình của mình và bắt cái bóng của chính mình có bắt được đâu mình không bắt được cái bóng của mình anh em chị em đi ra nắng muốn bắt cái bóng của mình không bắt được nó rõ ràng mình thấy nó mà không bắt được nó đó thế thì chúng ta mới, mới, mới suy nghiệm để chúng thấy được à cái hạnh phúc của trần gian nó thật sự là mong manh là vô thường không thể nắm bắt được nó không nắm bắt được nó không giữ được nó nó khổ đến như vậy đấy đấy biết và biết rằng không thể nắm được nó không thể giữ được nó nhưng mình phải lại cố giữ cho nên ta cứ khổ thôi anh em thấy bản chất của nó là ta không thể nắm không thể giữ được nó không ai nắm được nắm nước ở trong lòng bàn tay cả thế nhưng mà ta lại cố nó ta quyết tâm ta giữ nó nắm nó là một cái sự cố gắng mà nó vô vọng chân cuối cùng chúng ta đều bị thất vọng đều khổ cả đấy thế cho nên đức phật mới nói thật sự cái cuộc đời này nó là biển khổ thưa anh chị em chúng ta phải tư duy rất sâu ngày xưa mà lúc thầy thái minh chưa đi tu cũng nghĩ cụ phật thích ca cũng nói kiểu gì chứ là gì đời là biển khổ sao mà bi quan mà tiêu cực thế lúc cũng phê phán đạo phật ấy. đạo phật là bi quan nhưng sau khi mà mình tìm hiểu rồi mình dấn thân mình thực tập thì mình cảm nghiệm mà thấy rất chính xác đúng là những cái bậc hiền triết khi ta đã nói là nó rất chính xác luôn không có sai một cái gì vì tất cả những cái đấy người ta đã tư duy người ta trải nghiệm đi qua hết rồi nó thấy nó rất là rõ một đời làm biển khổ là sự thật đấy. phải giác ngộ được thưa các anh chị em hôm nay đến chùa vàng thầy chưa cho cái gì thầy lại cho một chữ khổ <laughs> nhưng mà thưa với anh chị em cái chữ khổ này nó cực kỳ là quý luôn nếu mà giác ngộ được chữ khổ này thì anh chị em mới thấy vì người ta bảo giác ngộ được khổ thì mới tìm cách để thoát khổ và đạo phật chính là con đường hướng dẫn chúng ta thực tập để thoát được cái khổ này chứ chúng ta không nhận diện được nó là khổ thì chúng ta cứ chìm mà cứ đắm ở trong đấy thôi ừ. cũng giống như mấy anh nghiện á, mà nó không nhận thức được ra là khổ vì qua những là nó trải nghiệm những cái là sung sướng khi mà nó hút hít ấy. nó cứ nghĩ đấy là sướng còn mình là cái người lành mạnh mình thấy nó khổ à, nó bị cơn nghiện dằn vặt dày vò nó mình thấy nó khổ nhưng mà khi mà khi nó được thỏa mãn nó lại thấy sướng mà nó cứ nghĩ là sướng đó còn khi nào nó thật sự giác ngộ nghiện này là khổ nó phải giác ngộ một cách thật sự đấy thì tự nó lúc ấy nó mới quyết định nó bỏ được Thế nên tại sao bao nhiêu người nghiện cai không cai nổi là vì họ không giác ngộ được nó là khổ. Họ vẫn bị những cái lúc sung sướng ấy nó mê, nó mê họ đi. Làm cho họ mê muội đi. Họ không thể giác ngộ ra được. Thưa các anh chị em. Nên cho một cái chữ giác ngộ trong đạo Phật này nó quan trọng lắm cho đạo Phật cũng gọi là đạo giác ngộ. Nên chúng ta phải giác ngộ quả thật cuộc đời trần gian của chúng ta bản chất của nó thật là khổ. Chúng ta đang đuổi bắt nắm hạnh phúc thôi. Mà hạnh phúc này thì lại không bao giờ nắm được nó. Nắm được nó, nó lại trôi đi đấy. dù có cặp uyên ương nào yêu thương nhau nhất đi sang nữa rồi chúng ta cũng biết đấy phải không phải không tình cảm nào mà chả có những lúc nồng cháy nghĩ rằng không bao giờ có thể chia phai phải không đấy các tỷ phú với các hoa hậu đến với nhau cũng thế phải không? nó nồng cháy lắm nghĩ là không thể là chia phái nhưng rồi lại cũng thấy chia phái chia tay mình thấy đấy nó có có cái gì đâu không nắm được không giữ được đấy là sự thật thưa các anh chị em chúng ta phải giác ngộ cái này khi mà giác ngộ tức là mình sẽ mình sẽ có một cái tâm thái nó bình tĩnh mình sẵn sàng đón nhận tôi biết rồi nó sẽ như vậy đấy nha à? <laughs> yeah. chân trong đạo phật mình có câu chuyện rất nhiều câu chuyện hay nó cũng là ngụ ngôn nhưng cũng là câu chuyện rất hay à. đó thế thì nói anh em là ở đây thầy nói đạo phật là đi qua tất cả các cái hình thái chúng ta cho là hạnh phúc của trần gian để tìm cho ra một cái hạnh phúc chân thật trên người người tu đạo Phật học đạo Phật gọi là người đang tìm hạnh phúc chân thật gọi là chân hạnh phúc cái hạnh phúc này là cái hạnh phúc thật vĩnh hằng hạnh phúc vĩnh hằng nó có thật chân lý tuyệt đối có thật nếu mà chúng ta nỗ lực đúng phương pháp chúng ta đều đạt các học thuyết trước đây thì người ta đều nói là không ai có thể đạt được chân lý tuyệt đối chúng ta chỉ có tiệm cận đến chân lý thôi tiệm cận nghĩa là không giờ chạm được đừng tiệm cận không chạm nhưng mà đức phật thích ca thì ngài nói là tất cả cá nhân chúng ta nếu mà nỗ lực đúng phương pháp đều có thể đạt được chân lý tuyệt đối chứng ngộ chân lý tuyệt đối thể nhập chân lý tuyệt đối sống được với chân lý tuyệt đối đạt được hạnh phúc chân thật cũng là hạnh phúc thôi thưa anh chị em đấy nhá để thầy nói một chút đây là cái những cái những cái rất căn bản của đạo Phật đạo Phật là đi tìm cầu hạnh phúc mà hạnh phúc chân thật cho nên cũng không không ngoài cái cái tiêu chí của chúng ta đâu chứ không phải thầy Thái Minh hay là mấy sư thầy lại dạy gì đi bỏ trần gian thầy Thái Minh cũng có người yêu cũng có tất cả hết à, cũng không đến nỗi xấu xí à, người yêu cũng không phải xấu xí nhưng mà thầy quyết định thầy bỏ thầy đi vì thầy thầy cũng thấy là à cái này và thống nhất với cô là cái này cũng chưa phải hạnh phúc thật <laughs> cho nên quyết định đi tìm cái hạnh phúc thật vì cái hạnh phúc này rồi mình biết cũng có ngày cũng vẫn là đau khổ mà thôi và thật sự chấm hết cuộc đời này tất cả đều là một cái sự đau khổ ừ, càng yêu nhau thì đến cuối đời mình phải chia tay nhau thì rất khổ ờ, đấy khổ lắm đấy thưa anh chị em thế thì hôm nay ấy, thầy muốn đưa một cái một cái sự thật chân lý tức là sự thật để các thầy thuốc bác sĩ bệnh viện mắt <laughs> cùng chiêm nghiệm với thầy thầy rút ra từ giáo lý của đạo phật nhé còn một câu chuyện này bây giờ cho phép thầy được hỏi anh chị em trong cái căn phòng này bây giờ chúng ta thấy rất nhiều thứ đúng không thầy cho đóng hết tất cả cửa lại kể cả cửa kính rèm đóng hết lại xong rồi thầy cho tắt điện đi thì hỏi anh chị em chúng ta còn thấy gì không thấy tối đúng không <laughs> rồi rồi đấy là một thứ hai một người mù thì có thấy cái gì không đấy bệnh viện mắt chúng ta <laughs> một người mù còn thấy gì không rồi. không thấy gì phải không ừ. thì như vậy á cái người mù với cái người ở trong cái phòng này tắt hết điện đóng hết cửa hai cái người này thấy giống nhau không giống nhau không anh chị em với một người mắt bình thường đấy có người bảo có có người bảo không rồi <laughs> ờ, thế mời chị mời <laughs> mời chị chị đứng lên chị thử trả lời thầy sao cái người mù với cái người ở trong cái phòng này tắt hết điện rồi tối om hai cái người này thấy giống nhau không? Dạ thưa thầy giống nhau ạ. Giống nhau. đều là không nhìn thấy gì cả. Đúng rồi, đều không thấy gì phải không? Vâng. Đúng không anh chị em? Đúng không? Ai lắc đầu nhỉ? Ai lắc đầu? Ai lắc đầu nói thầy nghe? Chị và mày chị. Mời chị đứng dậy phát biểu. Dạ em chào thầy. Em thấy nếu một người mù với một người mà ừ, bắt bình thường ở trong phòng tối nó sẽ khác nhau. Thứ nhất nếu mà người mù họ đã quen với điều kiện ánh sáng tối rồi, họ đã thích bình thường. Còn mình đang sáng mà trong phòng tối mình rất là hoảng sợ. Cái thứ hai là nếu trong bóng tối thì mình khả năng đi lại mình sẽ không nhìn được, không biết xung quanh mình có cái gì. Còn người mù thì cái kinh kệ cảm cảm xúc xung quanh người ta rất là tốt. Nên khi mà họ quen nó đi phòng tối hay là phòng sáng họ như nhau cả thấy nó có sự khác nhau chị ngồi xuống thầy cảm ơn thực ra thì đấy là chị phân tích thêm thôi thầy đang hỏi là cái thấy thôi nhé thì phải nói rất cụ thể và rất thật thế này một người mù và một người mắt bình thường ở trong cái phòng tối thấy ấy, cái thấy này này như nhau họ đều là thấy tối đen cả có phải không có thấy gì không ạ, à, thưa anh chị em? Thấy không? Không thấy à? Ừ. Không thấy gì phải không? <laughs> Đấy, ở đây Thầy nói nhé, chỗ này Thầy thầy thực sự là Thầy đang đang dẫn anh chị em để anh chị em thấy là mình có cái lầm đấy. Nói không thấy là không đúng. Chính mình vừa nói là, là thấy mà. Thấy gì? Thấy tối. Có phải không? Thấy tối chứ chứ nói không thấy là không đúng mắt mình bình thường ấy, có ánh sáng thì tôi thấy ánh sáng mà không ánh sáng thì tôi thấy gì thấy bóng tối thấy tối vậy thì cái thấy bóng tối của cái người mắt bình thường với cái người mù người ta đứng ngoài rời nó cũng giống nhau nó đều là thấy tối cả các bạn Đó. đều thấy tối giống nhau nếu bây giờ trái đất này thế cái không còn mặt trời thì tất cả chúng ta cũng giống như người mù thôi. Có phải không? Không có mặt trời, không có điện đó. Chúng ta y hệt như người mù, có mắt cũng là như như người mù thôi. Và chúng ta cũng thấy tối đen như người ấy thôi. Có phải không? Đó. Cái chỗ này là cái mà thầy thầy thầy thầy thầy phân tích để anh chị em thấy nó rất là đặc biệt. Thầy có thể chỉ cho anh chị em thấy được cái cái bất tử, cái tuyệt đối ở chỗ này đối với đạo phật ấy, thì cái mắt của mình gọi là căn là nhãn căn nhãn căn và cái bên ngoài này gọi là trần cảnh gọi là cảnh căn và cảnh cái mắt ấy ở ngoài trần cảnh này nếu mà sáng thì tôi thấy rõ các vật có ánh sáng tôi thấy rõ các vật còn tối thì tôi thấy gì thấy bóng tối có phải không? Như vậy cái trần cảnh này ấy, nó có biến đổi, có sáng và có tối. Hết sáng thì là tối, phải ừ, Hết tối thì là sáng, nó biến đổi. Thế nhưng có một cái không biến đổi đó chính là cái thấy của chúng ta. Anh chị em thấy đúng không? Cái thấy nó có phụ thuộc vào ánh sáng hay là bóng tối đâu. Sáng thì nó thấy sáng, tối thì nó thấy tối có phải duy nhất có cái thấy này nó không biết rồi chứ bây giờ nếu mà chúng ta bảo tối là tôi mất cái thấy tôi không thấy thì làm sao tôi thấy được tối anh chị em thấy đúng không nếu mà trời tối là tôi không thấy gì không thấy nghĩa là tôi mất cái thấy này thì làm sao tôi biết được là tối đấy nó sâu sắc ở chỗ này nữa cho nên cái thấy hay còn gọi là cái biết của chúng ta đấy cái biết của chúng ta nó biết được sáng biết được tối biết được có vật và không có vật mình nhìn ra cái bầu hư không này mình thấy là không có vật tôi vẫn biết là không có vật vật cảnh vật này có thể có hay có thể không có thể cái mà đã có và không á, thì cái đấy gọi là biến đổi sinh diệt Thưa anh chị em, như bông hoa này nó có, rồi vài ngày nữa nó trở thành không nó sinh diệt nhưng còn cái này ấy, nó không có không không cái thấy của mình ấy nó không hề biến đổi anh chị em thấy không từ hồi bé mẹ đẻ ra mình đến bây giờ mình 40, 50 rồi mình vẫn thấy cho đến ngày ấy, ở đây thấy thật với anh chị em bệnh viện mắt đến khi cái mắt mình hỏng tôi vẫn thấy có phải không móc mắt đi tôi cũng còn vẫn còn thấy các bạn thấy tôi chứ không phải tôi mất cái thấy đâu mấy người ta bị móc mắt ấy người ta mà thấy gì ông vẫn tôi thấy tối om hết đấy thế là người ta vẫn có cái thấy đúng không chứ có phải người ta mất cái thấy đâu ờ. không mất cái thấy như vậy cái thấy này quả thật từ hồi chúng ta bé tí nói thật là từ ngay trong bào thai cho đến bây giờ mình 50 và đến mai kia mình 100 tuổi mình chết nó vẫn là cái thấy đấy thôi cái thấy không có thay đổi anh chị em thấy không cụ già hỏng hết thủy tinh thể và cụ thấy gì không thấy tối lắm nhưng mà người ta thấy tối nhưng người ta nói sai người ta bảo tôi không thấy có phải không tất cả anh chị em đây vừa nãy cũng thế tối một cái bảo không thấy gì cả nói thế không đúng là tôi thấy nhưng mà thấy tối tôi vẫn thấy nhưng mà thấy tối chứ không phải là không thấy không thấy nghĩa là không có cái thấy là sai mình vẫn có cái thấy có cái biết có phải không ạ à, thầy thầy hơi triết lý một tí anh chị em đây là sự thật đây thầy muốn nói thầy muốn chỉ sự thật chứ à, tôi không phải là tôi mất cái thấy tôi không còn cái thấy tôi vẫn có cái thấy cái thấy đấy như tôi thấy là tối và có ánh sáng một đêm tôi lại thấy sáng có phải không ạ cái đấy đúng không anh chị em đúng không như vậy cảnh vật nó có sáng tối có thay đổi nhưng cái thấy của tôi này nó không thay đổi kể cả con mắt này hỏng tôi vẫn thấy đấy anh chị em thấy nào không thầy nói thế có hiểu được chỗ này không mắt tôi hỏng tôi vẫn thấy nhắm mắt vào móc mắt thì tôi vẫn thấy tôi thôi tôi bưng như vậy chúng ta thấy có một cái này nó không hề biến đổi đó là cái thấy hay gọi là cái biết của chúng ta cái biết nó không biến đổi Ồ, từ bé đến bây giờ nó vẫn thế nó không biến đổi thì nó có bị già không nó không già và nó không diệt không không mất đấy thế cho nên ở đây thầy nói rất rõ đây là phát minh ra sự thật đây là một phát minh rất đặc biệt mà cả nhân loại đều mê lầm chúng ta cứ tối một cái là bảo không thấy gì cả không thấy nghĩ là mất cái thấy rồi chúng ta quên à cái thấy vẫn còn cái thấy này là vẫn còn cái thấy này không hề già không hề biến đổi không bị mất đi đấy mới là điều đặc biệt đấy thưa anh chị em thế mà thưa anh chị em cái thấy này nói thật thầy nói thật này cái thấy này là ai là cái gì cái thấy này là mình chứ là ai có phải không tôi thấy chứ còn ai nữa đấy nó lạ vậy đấy cái mắt này móc đi vẫn tôi thấy tôi thấy tôi tôi thấy tôi tức là vẫn có tôi vẫn có mình ở đây đấy chưa phải là mất mình đâu mà thầy nói thật nha móc hai mắt đi xẻo cái mũi đi cắt hai cái tai đi rút cái lưỡi cắt hàm răng đi vẫn tôi thấy tôi đã mất đầu à, thay quả tim đi thay phổi đi giống như ông công phi phi công à, à, à, anh đấy mà cần thay phổi thay phổi mới mà tôi vẫn thấy thay dạ dày thay ruột thay thận thay hết tôi vẫn thấy và bây giờ thưa với anh chị em người ta có thể thay gần như hết toàn bộ cơ thể mà vẫn thấy mà bây giờ thay một cơ thể mới hoàn toàn mà vẫn thấy có phải không ừ. ô thế thì chúng ta thấy vậy cái thấy này là cái gì cái thấy hay gọi cái biết này là cái gì đấy chỗ này để chúng ta phát hiện ra các nhà khoa học ở đây à, à có một cái rất sâu xa mà nhân loại đây thầy thái minh nói là cả nhân loại chúng ta toàn bỏ quên nó quên nó đấy đây là phật đức phật gọi là chúng ta quên quên mình mà chạy theo vật cái tội của chúng ta là toàn quên mình chạy theo vật thôi đấy cả cái phòng ngồi như này sáng trưng này tôi thấy hết mọi người đến lúc tắt điện cao tôi không thấy gì không không phải tôi thấy tối cứ có vật thì mới gọi là tôi có thấy không có vật gọi là không có thấy là mất cái thấy không phải không có vật là chuyện không vật còn thấy tôi vẫn là thấy anh chị em thấy không anh chị em hiểu chỗ này không rất lạ thực sự nói với anh chị em khi thầy đọc được cái đoạn kinh này trong kinh phật thầy vô cùng hạnh phúc thầy nói quá thật là siêu việt cái này không ai trắc nghiệm không ai dạy mình từ xưa đến nay và chính ngay đây mình phát hiện ra thật sự ở đây là cái con người bất tử của mình Thế cho nên Thầy nói là tại sao Đạo Phật đi đến cái vĩnh cửu, cái bất tử là như vậy. Chúng ta đều thấy mọi cái trên đời này nếu nó có sinh ra thì nó sẽ có hoại diệt nó có thay đổi nghĩa là có vận động đều sẽ hoại diệt nó có và không thì nó đều là hoại diệt nhưng có một cái thấy này từ bé đến giờ nó vẫn thế mình già nó vẫn thế cái thấy này nó không già theo mình đấy và kể cả nói với anh chị em ví dụ tay mình tê bì mà tôi thấy nó tê bì tôi cảm giác nó tê bì vẫn là tôi biết nó tê bì chứ có phải không vẫn là có cái biết ở đấy Bảo là tôi không biết gì, vẫn là tôi tôi biết chứ. Tôi biết là tôi không biết gì. Có đúng không? Anh chị em tư duy sâu một chỗ này một tí. Bảo tôi không biết gì. Thực ra mà nói, nói tôi không biết gì là không đúng. Tôi vẫn có cái biết, biết là không biết gì. Chứ bảo không biết gì thì làm sao là lại nói được là tôi không biết gì. Lạ à? Đấy, cái chỗ này nó siêu việt. Thế cho nên á, khi Thái tử Tất Đạt Đa khi tu hành Ngài phát hiện ra được hôm nay thầy nói cái này nói thật là anh chị em đây là cũng rất có duyên đó cái này nó cũng thuộc là một cái rất là rất là sâu của Phật giáo ừ. nhá chúng ta có mắt hay không có mắt vẫn có cái thấy cái thấy này là quan trọng cái mắt nó giống như là cái cái ống cái ống cái kính của cái máy ảnh này thôi này cái kính của máy ảnh có thể hỏng nhưng còn cái máy ảnh bản chất của nó nó vẫn có thể chụp được nó nắp cái kính mới vào nó lại chụp được bình thường cho nên thay thủy tinh thể xong các cụ vẫn nhìn thấy bình thường các bạn hay là điểm vàng điểm mù gì đấy hỏng rồi sau nếu mà xử lý được người ta lại thấy bình thường như vậy là phải do có cái thấy cái thấy này là gốc không có cái thấy đấy thì ví dụ cái máy ảnh này mà tắt điện cái là thôi rồi mất điện hết pin thì có thay ống kính hay gì cũng không có tác dụng nữa anh chị em thấy không đấy, cho mình ấy, mình còn một cái rất đặc biệt cái đấy là cái cái, cái tuyệt đối đấy chính là cái thấy biết của chúng ta tất nhiên hôm nay thầy chỉ chia sẻ mới đến chỗ này thôi nó lại còn cao hơn cả cái thấy biết một lớp nữa thì chúng ta mới đạt được cái gọi là là chân lý tuyệt đối mà cái này thì phải dành thời gian công phu tu tập thế cho nên đạo phật là ngay ngay trong cái con người mà sinh diệt biến đổi này mà mình phát hiện ra được cái bất tử. Đấy như hôm nay Thầy chỉ cho anh chị em thấy được cái bất tử, tức là cái không diệt, không bị diệt. Bất tử là không bị diệt mất, không bị chết. ngay chính con mắt mình đấy. Con mắt của tôi có một cái bất tử là cái thấy biết của tôi, cái thấy của tôi. Mắt có thể già, mắt có thể cũ, mắt có thể hỏng, thay mắt khác, thay nhân khác. Còn cái thấy của tôi nó vẫn có. Mắt nó hỏng thì tôi thấy tôi, giống như cái ống kính kia nó mờ nó đục cái na, na, cái ảnh nó bị tối đi thôi chứ còn không phải là ở đấy không có điện nó lạ như vậy đấy nha thì cái nào không già cái nào không biến đổi thì cái đấy là không không bao giờ diệt mất gọi là không chết ờ, tức là bất tử mà đấy là sự thật đấy thế nhưng mà tại sao chúng ta lại lại vẫn thấy mình chết là vì chúng ta cứ đồng hóa mình với cái thân này. Nhưng thưa với anh chị em, thật sự vừa nãy Thầy đưa cái ví dụ là thay đấy, thay mắt, thay mũi, thay răng, thay tim. Có phải không? Thay hết thành một con người khác. Ví dụ như Thầy Thái mình là thay mắt mới này, tai cũng thay mới này, mũi, miệng thay hết, tim, gan, phèo, phổi thay hết. Thế thì còn cái gì là Thầy Thái Minh? Anh chị em tay tay chân giả thì dễ rồi, người ta thay hết rồi. Thay được. Và nói thật thưa anh chị em ấy, thầy tin là cái ngành y khoa của anh chị em dần dần kể cả não bộ người ta cũng thay dần dần hỏng chỗ nào người ta nắp cái bộ cái xử lý vào đấy mới thế còn cái gì là mình một cái thân mà thay hết đúng không thay được hết mà mũi miếc lưỡi mũi giả mũi giếc hết kể cả lưỡi cổ họng cổ hiếc thay được hết đến lúc thì ai mình lúc ý mình là ai mình là mình là vấn đề gì đó chúng ta thấy lạ không à vậy như vậy mình là cái biết đấy đấy cái thấy đấy cái thấy cái biết mà đạo phật gọi là giác nghe không cái đấy là trí giác của chúng ta cái đấy mới là thật mình đấy cái đấy là cái cuối cùng khi chúng ta lột bỏ hết chúng ta bóc hết chúng ta thay hết nghe không và cái đấy nó thật sự nó là bất tử thế nhưng vì chúng ta chúng ta chúng ta là hàng ngày chúng ta không sống không sống với nó toàn quên nó thôi có cái đồng hồ ở đây thì mới gọi là có cất cái đồng hồ đi bảo không có gì cả tôi không thấy gì quên nữa chúng ta bị mắc cái bệnh gọi là chạy theo vật mà quên mất mình cho các thầy đi tu là là quá trình đang trở lại sống với mình đã và khi sống với mình quen thì mình biết à xưa nay mình chưa từng chết còn bây giờ mình đang chạy theo vật ở đây thầy theo vật thầy lấy ví dụ giống như anh chị em làm bác sĩ tay hay đi hay đeo găng tay ấy, hiểu không đeo cả ngày từ sáng đến tối nó quen đi rồi đến lúc lầm luôn cái găng tay nó là da của mình nó quen quá rồi hay là chúng ta đeo cái đồng hồ này chẳng hạn đeo mấy chục năm tự nhiên mà, mà, mà, mà, mà, mà mất một cái là thấy hẫng tự nhiên tay nó thấy trống cảm giác như nó là da thịt của mình rồi thì chúng ta cũng thế chúng ta sống với tất cả vật cảnh này lâu quá chúng ta quên mất chính mình trên đạo phật gọi là chỉ chúng ta là chúng ta quên mất chính mình quên mình mà chạy theo vật chạy theo cảnh vật này cho nên mình bị chết theo cảnh vật cảnh vật nó chết mình cũng chết theo nó ừ. thế nhà phật gọi là chúng ta bị đi luân hồi thế còn bây giờ chúng ta biết quay trở lại bắt đầu tập sống hàng ngày với chính mình sống trở lại với chính mình các thầy tu thiền cũng là trở lại với chính mình đấy sống lại với chính mình thì dần dần mình sẽ thấy rõ à thật sự là mình không có chết anh chị em hiểu không nó là một cái rất thật đây không phải lý thuyết chơi đâu đây là sự thật đấy, hôm nay thầy thấy mình chỉ cho anh chị em một cái sự thật ngay con mắt đấy các bác sĩ bệnh viện mắt đấy. ngay con mắt của mình à, chúng ta vẫn cứ lầm nghĩ rằng tối là không thấy gì không thấy tức là không có cái thấy nhưng không phải tối là tôi vẫn thấy chứ sao không thấy tôi vẫn thấy tối thấy bóng tôi sáng là tôi thấy các vật thấy ánh sáng nên anh chị em cứ tư duy cho thầy thật kỹ cái này mà ừ. móc con mắt này đi tôi vẫn thấy chứ đừng nói là tôi không thấy cái, cái thấy của tôi nó có mất đâu móc cả hai con mắt đi tôi vẫn thấy có phải không ạ nói tôi mất cái thấy thì tức là không còn tôi rồi không phải đó đấy là cái điều kỳ lạ Thế hôm nay anh chị em là phát minh ra được ở à, mình có một cái bất tử nhé, đừng lo mình chết. Nghe không? <laughs> Hôm nay là phát hiện à ở nơi mình có một cái bất tử thật sự. Ừ. Cái là cái bất tử đấy, thầy khẳng định anh chị em. Vì quả thật từ bé đến già nó vẫn thế thì thì không thể nói là vì nó bất tử như thế cho nên mới có kiếp sau. Cho đạo Phật khẳng định cái kiếp sau là vì có cái bất tử này này. Cái thân này ấy, thì nó sẽ bị hoại đi, nhé tất cả những cái gì là vật chất là hữu hình người ta gọi là hữu hình thì sẽ hữu hoại hữu hình là hữu hoại còn cái thấy này anh chị em có thấy nó có hình gì không cái thấy của mình không có hình tướng gì cho không hoại được nó cho nên ý, thân này có thể già và chết thối ra thành đất nhưng cái thấy này tiếp tục tồn tại nó khẳng định như vậy đấy vì ngay trong cái thân này, tế bào mình sinh diệt hàng ngày, cái thấy của mình nó vẫn thế. Nó có thay đổi đâu. Cái mắt của mình nó già hàng ngày, mà thấy của mình nó vẫn thế thôi. Mắt mắt mà già mà, mà, mà, mà tế bào cũ đi thì thấy nó kém đi. Cái thấy nó vẫn thấy nhưng mà tức là không rõ thôi. Y như là cái ống kính kia kia nó mà dùng lâu ngày nó xước, nó xiếc thì ảnh nó không nét thôi. Chứ không phải là không có ảnh. Đấy. Anh chị em bệnh viện mắt thấy công nhận không? Thầy nói đúng không? Không phải thầy nói đâu, Đức Phật phát hiện ra cho ông ta. Cho nên khi mà thầy đọc được cái đoạn kinh này, thầy rất hạnh phúc. Vì trước đấy thầy cũng rất sợ chết. Ông nghĩ rằng ngày, một ngày là mình sẽ chết, chết không còn cái gì, mất hết tất cả. Người thân, người thương, bao nhiêu thứ chết hết. Ô, bây giờ phát hiện ra ngay là mình có một cái không chết. Đấy, cái thấy này là nó không chết đâu. Đúng không chị trưởng khoa, trưởng khoa? Đúng không? <laughs> đây thầy nói thật đấy mà hôm nay thầy nói là duyên phước của anh chị em đấy tự nhiên thầy lại chia sẻ cái chủ đề này chứ cái này đúng là nếu người không có duyên cũng không bao giờ nghe được đâu nên là duyên phước tức là mình biết ở nơi mình có một cái bất tử con người bất tử ở nơi mình có nhé khi mình biết mình bất tử mình thấy mình có hạnh phúc không rất hạnh phúc cho nên lúc ấy thì mình dám sống hiên ngang được à, nghe không? Sám sống hiên ngang được. Ừ. Thì chúng ta là sợ chết nhé Nhưng bây giờ lại biết ông mình có cái không chết. Bất tử. Rất tuyệt vời. Đó. Đây là sự thật đấy anh chị em ạ. Ừ. Ừ. nhé Thì đó. Thì hôm nay Thầy chia sẻ với anh em một chút, một chút. Còn Phật Pháp còn mênh mông lắm. Còn vô vàn các cái điều kỳ thú. Và nếu mà khi anh em mà thật sự sống được với cái bất tử này của mình ấy, đấy là chân hạnh phúc đấy ừ. chuyện khó lắm đấy thầy đấy. thầy nói thật sự là khó vì chúng ta toàn sống với cái có chẳng bao giờ dám sống với cái không cả nghe không chúng ta phải có cái này có cái kia mình mới gọi là sống bây giờ đến sống về với cái ông không này thì không biết sống kiểu gì nghe không? <laughs> nhưng mà có bản lĩnh mà dám sống với cái anh không này mới thấy nó hạnh phúc tràn trề luôn thầy nói nó hạnh phúc gọi là không thể nói người ta gọi là bất khả tư nghì cho nên tại sao đức phật lại hạnh phúc tất cả đức phật và các vị bồ tát đều không có đau khổ đố ai làm được các ngày đau khổ không thể làm cho các ngày đau khổ được không làm đau khổ được thế mới lạ chứ nữa còn chúng ta ở đây chỉ một chút là đau khổ ngay nghe không? mất một cái gì là đau khổ bị xúc phạm cái gì là đau khổ già đi một tí là đau khổ xấu đi một tí là đau khổ nghe cái ngài không bị đau khổ đấy mà cái cái đấy là cái hạnh phúc thật thế là hạnh phúc đấy là hạnh phúc tuyệt đối chân thật Giang Thầy nói là đi tu cũng là bản lĩnh lắm đấy. Dám bắt đầu trở về sống với cái cái bất tử của mình, cái không của mình. Còn chúng ta toàn sống với cái có, phải có tiền, phải có cái này, cái, rất, rất rất nhiều thứ. Ờ, tất nhiên để tồn tại thì có những cái thiết yếu phải có nhưng mà chúng ta phải nhắm tới cái gì là cái cuối cùng của cuộc đời này. Vì cuộc đời này tất cả đều sẽ tan hoại hết, tất cả đều sẽ dã đám, tất cả đều tan hoại hết. Không có cái gì là vĩnh hằng ở cái đời này. Những cái hữu hình này đều hữu hoại hết. Thế chúng ta đi tìm cái gì? Đó, phải tìm cái bất tử này. Đó, cho nên Thái tử Tất Đạt Đa khi mà ra đi cũng thế, ta phải đi tìm cái bất tử và ngài đã tìm ra nó phát hiện được ra nó và cái phát hiện như hôm nay thầy chỉ cho anh em nếu ai tinh ý người cũng có thể có thể hiểu ra được nhưng còn sống được với nó mới là vấn đề đấy chính quá trình tu là các thầy bắt đầu sống với nó tập sống với nó là sống được nó mới là cái quan trọng còn nếu mà có trí giác như thầy chia sẻ này có thể nhiều anh chị em nhận ra được vấn đề này nhưng còn chưa cảm nghiệm được nó thôi anh chị em chưa cảm nghiệm được cái thấy này vì nó nó vô hình quá Ừ, chứ tôi nắm tay nhau thì tôi cảm nhận được chứ còn nắm được cái thấy đâu nghe không nó khó nhưng mà rõ ràng là nó có thật không thể nói là nó không có nếu tôi không có cái thấy thì làm sao tôi biết được tôi phải có cái thấy có phải không đó nhớ thì hôm nay <laughs> thầy chia sẻ cái hôm nay là thầy nó nghĩ là cái phái đoàn hôm nay là có duyên đặc biệt đấy đối với đạo phật thầy thì không có cái gì ra ngoài nhân duyên cái người hôm nay được nghe bài pháp này cũng phải là những người có những cái duyên từ tiền kiếp rất thù thắng đấy thầy chưa từng nói cho bất kỳ một phái đoàn nào về chùa cái bài pháp hôm nay thầy chưa chia sẻ thầy chia sẻ những cái rất là là, là, là thấp thôi cho nên anh chị em phải tự nghĩ là mình có một cái duyên rất thù thắng đấy chứ không phải chuyện bình thường đâu và người ta nói là nghe được cái bài pháp này á kể cả không hiểu đi chăng nữa vẫn còn có phước báo không ạ nghe thầy thái bình nói hôm nay mình có một cái bất tử tôi chưa biết cái bất tử thế nào cũng được phước báo cơ mà nghe không ừ, Đấy. rất đặc biệt nhé thì tôi hôm nay là chia sẻ cái thứ nhất ý, để anh chị em thấy cái hạnh phúc của thế gian trần gian ta thật sự là tương đối không nắm bắt được nó chúng ta chỉ đuổi bắt nó thôi biết là như vậy thì cho nên khi chúng ta có gặp khổ chúng ta cũng chúng ta cũng bình tĩnh chúng ta cũng đủ nghị lực để vượt qua vì bản chất cuộc đời này nó là khổ không thể khác được nếu cứ sống đúng theo kiểu trần gian chúng ta sẽ là khổ thế thôi không trước thì sau cái khổ cũng sẽ đến với chúng ta đấy và cái thứ hai thầy muốn chia sẻ với em chị em là chúng ta phát hiện ra được một cái bất tử cái này nó sẽ là con đường đi đến của chúng ta chúng ta nếu chúng ta quyết tâm chúng ta sẽ tìm được nó sẽ sống được với nó và đạt được hạnh phúc chân thật cái đó là cái điều mà thầy thấy mình chia sẻ với anh chị em hôm nay cái điều mà thầy rất tâm huyết đấy chính các thầy bây giờ đang thực tập để sống với cái đó cho nên đi tu như các thầy là các thầy buông bỏ mà biết rồi vì càng có nhiều thì càng nặng đúng không anh chị em ừ, khi mà leo núi có muốn có nhiều thứ không <laughs> nào là chạy nước nào là bịch cơm nào là cái này nào cái đeo càng nhiều càng khổ cuộc đời chúng ta là một là một cái sự leo đấy chứ leo càng nặng càng nhiều càng khổ năm thê bảy thiếp càng khổ nữa càng khổ rất khổ nên là các thầy đi tu là các thầy bắt đầu buông dần buông dần buông dần buông dần ừ để đến ngày cuối cùng cái thân này mình còn phải buông nữa ai rồi cũng phải buông cái thân này đấy còn không buông nổi nó thì khổ lắm đấy ừ. đấy nhá thì tôi thầy chúc cho à, anh chị em thầy thuốc bác sĩ của khoa chấn thương bệnh viện mắt trung ương qua cái cái bài pháp hôm nay có thể thái minh anh chị em sẽ hiểu thêm hiểu được cái giá trị thật của đạo phật đạo phật siêu việt lắm rất là hay mà rất là thật đạo phật là thật anh chị em nhé đạo phật là nói sự thật tôi nói về chân lý không có cái gì là là xa vời cả đâu tất cả những cái đấy là thật chứ không phải là lý thuyết ờ, ờ. cho nên thầy thầy rất hạnh phúc khi thầy đọc được bài kinh này thầy đã khóc khóc giống như bác hồ khi mà gọi là tìm được à, lý tưởng các mác lấy lên còn hơn là thế thầy rất hạnh phúc thầy à Đức Phật cho mình một cái rất tuyệt vời vấn đề bây giờ ta làm sao ta sống được với cái này trải nghiệm ta sống được với nó là thành công mà ai rồi cũng thế thôi ừ. thầy chúc cho các thầy thuốc bác sĩ bệnh viện mắt mắt chữa bệnh mắt là đem ánh sáng cho mọi người đem đem cái thấy tỏ rõ cho mọi người đúng không thấy tỏ rõ chứ không phải là đem được cái thấy vì cái thấy người ta sẵn có rồi <laughs> mình không đem được cái thấy người ta nhưng mà đấy hôm nay thầy chúc thêm anh chị em là đem làm sao đem được cái cái ánh sáng Phật pháp đến với mọi người nữa mình làm sáng con mắt cho mọi người như vậy hôm nay thì làm sáng cái trí cho mọi người từ những cái cái giá trị mà thầy chia sẻ với Phật pháp với anh chị em nhé chúc anh chị em an lạc hôm nay sẽ biết rằng mình có cái bất tử nghe không? mình có cái bất tử đấy mua phật Thầy chúc phúc lành tất cả.